bạn Con tên là Nguyễn Tấn Trung Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về khóa học trà sữa nhà làm Tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh Hiện đang là giảng viên trường dạy học Đại học Trân Hiến, trường dạy pha chế Âu Việt Trường Đại học Khu Tech Hồ Chí Minh Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về khóa học pha chế trà sữa nhà làm Là khóa học như sau Thì các bạn sẽ làm được là cách nấu chân trâu Cách pha chế trà sữa, các bí quyết pha chế trà sữa ngon hiện nay Cách làm pudding cách làm một ly trà sữa thành phẩm kết hợp trà sữa với mức trái cây kết hợp dạng trị hưởng with siro và các công thức sáng tạo khác hẹn gặp lại các bạn trong khóa học này Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn các dụng cụ cần có để pha chế học trà sữa nhà làm Thì các dụng cụ cơ bản như sau, còn có máy xay sinh tố à, Nồi làm chăn trâu, nồi để ủ trà Bếp, điện từ, căn điện tử Không thể thiếu đó là ly nhựa, ly nhựa lớn và ly nhựa nhỏ Ống hút, sắc cơ, đông định lượng thau inox giá múc chân trâu giá để khuấy chân trâu ba sập bùn cây khuấy cây vét sữa bằng nhựa con dao dắt cam lượt chân trâu bình ủ trà bình để đánh trà sữa khuôn có rất nhiều loại khuôn thì tôi chỉ giới thiệu sơ bộ là khuôn đây là khuôn để đổ thạch hộp để đựng những sản phẩm thành phẩm như là chân trâu thạch cây đánh sữa rồi thôi trong lúc bài học tôi sẽ giới thiệu thêm những cái dụng cụ cần sẽ bổ sung thêm cho các bạn hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế trà sữa nhà làm đó là bí quyết đầu tiên thì gồm có là mình sẽ cho là trà ô long 50g mình đổ vô đây sau đó mình sẽ 900ml nước sôi đổ trực tiếp vô ha các bạn ha rồi cách làm như sau rồi mình sẽ cho 900ml nước sôi mình sẽ cho 50g trà ô long đổ trực tiếp vô rồi mình sẽ cho 50g trà ô long rồi sau mình sẽ khuấy đều sản phẩm lên ha khuấy đều trà ô long với nước sôi mình sẽ ủ trong 15 phút khi đợi trà này ủ xong xuôi mình sẽ làm tiếp công đoạn thứ hai như sau rồi sau khi mình ủ trà được 15 phút thì mình sẽ đổ tất cả nước trà và sát trà vào cái bình để mình lọc trà lại Rồi mình sẽ cho tiếp tục, trong thời gian này mình sẽ cho tiếp tục nguyên liệu mình sẽ đong nguyên liệu mình sẽ cho 350g bột sữa Rồi mình sẽ tiếp tục mình cho 120g đường kẽ mình sẽ cho 120g sữa đặc Rồi trong thời gian này mình sẽ lọc sát trà Rồi mình sẽ để qua một bên Rồi mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào bên trong mình sẽ dùng cây đánh sữa mình vét sữa xuống ha rồi mình sẽ dùng cây đánh sữa mình đánh cho đều lên các bạn đánh mạnh tay vô cho đều sữa nha tất cả nguyên liệu rồi sau đó mình sẽ cho tiếp tục là 300g đá vi Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vào thùng sữa lại nha các bạn Rồi mình sẽ dùng cây đánh sữa Mình đánh tiếp tục các bạn đánh mạnh tay lên rồi sau khi mình đánh xong thì mình lại cái phần thúc phần à, trà sữa mình sẽ đổ toàn bộ trà sữa này vào một cái à, thùng đựng sữa và một cái ca đựng sữa sau mình ủ từ 6 tiếng cho tới 8 tiếng uống mới ngon thì trước tiên các bạn muốn biết mùi vị như thế nào thì khi các bạn vừa đổ xong đánh sữa cho các bạn uống thử một miếng trước đã sau đó mình sẽ đổ vô ca đánh sữa mình đổ vô tủ mát ha từ 6 tới 8 tiếng hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế bí quyết trà sữa nhà làm công thức số 2 thì cách làm như sau thì mình sẽ cho hồng trà 60g mình sẽ đổ căn trực tiếp trên này Rồi, sau đó mình sẽ đổ vô nồi và đổ vô nước sôi Rồi sau khi mình ủ trà được 15 phút thì mình sẽ đổ tất cả nước trà và sát trà vào cái bình để mình lọc trà lại sau khi mình đã lượt trà vào bình đánh trà xong thì bây giờ mình sẽ căn nguyên liệu mình sẽ gồm có 350g bột sữa một trăm hai mươi gram đường cát một trăm hai mươi gram sữa đặc mình sẽ đổ hết tất cả nguyên liệu vào trực tiếp bình đang giữ trà ha sau đó mình sẽ dùng cây đánh sữa mình sẽ đánh sữa mạnh lên ha mình trộn đều sản phẩm đánh mạnh tay lên để mình cho trộn đều sản phẩm lại nha trộn đều nguyên liệu sau khi mình đánh đều nguyên liệu xong rồi mình sẽ ngưng lại ha mình sẽ căng tiếp tục rồi mình sẽ cho 300 gram đá rồi mình sẽ đổ trực tiếp 300 gram đá vào bình đánh sữa rồi các bạn đánh mạnh tay lên nha sau khi các bạn đã đánh tan nước đá xong với trà hết rồi mình sẽ đổ ra bình đựng trà bình đủ độ khoảng từ 6 đến 8 tiếng mình sẽ để trong tủ mát rồi trước khi để đổ vô bình đựng trà thì mình có thể đổ ra mình thử trước cái mùi vị như thế nào rồi ngày hôm sau hoặc khoảng sau 8 tiếng đồng hồ mình thử lại cái mùi vị như thế nào rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn khóa học trà sữa nhà làm công thức số 8 hay là bí quyết pha chế trà sữa số 8 Rồi mình sẽ cho 30g trà thái xanh Rồi mình sẽ cho trà thái vào nồi trước nha các bạn Rồi mình cho tiếp tục 350g bột sữa rồi một hai trăm hai mươi gram đường rồi một trăm hai mươi gram sữa đặc rồi sau đó mình sẽ cho tất cả nguyên liệu vào chung với trà thái ha rồi mình sẽ cho 900ml nước sôi rồi đầu tiên mình sẽ đổ 500 trước rồi tiếp tục mình sẽ cho thêm 400 rồi mình sẽ quậy đều một cái cho trà đều ha rồi sau đó mình sẽ cho tiếp tục bột sữa rồi mình khuấy đều lên rồi mình sẽ cho tiếp tục 120g đường cát mình sẽ cho tiếp tục là sữa đặc 120g rồi mình khuấy đều sản phẩm lên rồi sau đó mình đậy nắp lại mình sẽ ủ trong vòng 15 phút rồi sau khi mình đã ủ trà xong rồi mình sẽ cho tất cả trà và nguyên liệu trực tiếp vào bình đánh trà sữa ha rồi mình đổ vô trực tiếp rồi xong rồi tiếp tục mình sẽ cho 300g cá bì rồi mình đổ đá bi trực tiếp vào thùng đánh rồi mình đánh mạnh tay lên rồi sau đó mình đổi vào ca sau khi mình đổ vào bình sữa thì mình sẽ ủ từ 6 giờ tới 8 tiếng thì lúc đó mình uống mới ngon nha các bạn rồi rồi mình có thể là thử trước rồi sau đó mình sẽ khi mình đã ủ xong mình sẽ uống lại thì coi cảm giác hai cái như thế nào rồi hẹn gặp lại các bạn vào tiếp theo nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm căn trâu rồi cách làm như sau thì mình ở đây mình sẽ dùng khoai môn thì đầu tiên mình sẽ cắt 200 khoai môn trước tiên bạn sơ chế thì các bạn gọt vỏ hết ha mình rửa sạch rồi Rồi, sau đó mình sẽ cho trực tiếp vào nồi mình sẽ nấu khoai môn ha mình sẽ cho 400 ml nước 400 ml nước sau khi khoai môn đã chín rồi mình sẽ tắt bếp mình sẽ bỏ vào máy xay mình bỏ cái lặn nước luôn nha các bạn rồi mình sẽ đậy nắp lại khi mình xoay đều xong rồi mình sẽ đổ ngược vô nồi mình sẽ nấu ngược lại thì trước tiên mình nấu thì mình sẽ chuẩn bị tiếp tục thêm nguyên liệu tiếp theo đó là bột năng 200g bột năng giờ rồi sau đó chúng ta sẽ đổ khoai môn đã được xay nhuyễn ra ngoài nồi rồi sau đó chúng ta sẽ bắt lửa lên chúng ta để lửa nhỏ nhỏ héo không là sẽ bị cháy quậy liên tục mình phải quậy liên tục rồi mình chuẩn bị sẵn khoảng 250g bột năng rồi ngoài ra mình có cho một ít bột năng để sẵn bên ngoài để một lát mình sẽ bỏ vô khoai môn rồi các bạn quậy liên tục không quậy thì nó sẽ bị khét các bạn nhớ là mình để lửa nhỏ nhỏ thôi các bạn quậy khi nào thấy khoai môn nó chuyển màu nó gần chín thì mình sẽ cho bột năng vô trong độ khoảng 2 muỗng ha rồi các bạn dòm ha rồi trong thời gian đó mình sẽ cho luôn thẳng là bột năng đổ vào thau inox rồi tiếp tục mình sẽ cho đầu khoảng một muỗng bột cacao rồi mình sẽ làm tiếp tục mình quậy đều lên nha các bạn ngoài bột cacao để mình làm nha chân trâu cacao ra các bạn hãy làm chân châu trà xanh thì mình cho đầu khoảng 5 gram bột trà xanh rồi bạn có thể cho thêm một chút bột cacao vô nữa nha rồi mình sẽ tiến hành mình khuấy bên này ha các bạn nhớ khuấy nha không là nó sẽ khét rồi các bạn thấy bột gần chín rồi đúng không mình sẽ cho đậu khoảng rồi một muỗng vô bên trong ha rồi các bạn khuấy đều lên các bạn thấy sệt gần sệt chưa rồi mình cho thêm một muỗng nữa nha các bạn rồi các bạn khuấy mạnh tay lên liền ha bằng dòm ha khi nào các bạn thấy bột nó chuyển ha bột nó sệt lại thì nó đã chín ha Nếu các bạn muốn cho bột kẹo hơn chút thì bạn hãy cho thêm chút xíu bột năng Rồi, tới đây mình sẽ tắt. Rồi các bạn nhìn ha, rồi sau đó mình sẽ đổ vào bên trong. sau đó mình chọn liền cho đều nha các bạn các bạn nên nắn bột bằng tay để có cảm giác bột nó như thế nào nha các bạn các bạn sao dẻo tới chưa nha rồi sau khi các bạn đã làm bột xong ha trộn đều xong hết thì nọ rồi các bạn cho bột nghỉ 5 phút sau đó mình sẽ dò thành chân trâu hoặc mình cắt hạt lựu rồi sau khi mình đã để bột nghỉ xong 5 phút thì mình lấy dao các bạn chỉ cần dò thành viên chân trâu thôi các bạn coi cục bột của mình ha rồi các bạn dò tròn lại rồi mình để vô đây thôi rồi các bạn thích cắt hạt lựu thì bây giờ mình sẽ cắt hạt lựu nha rồi mình dùng cái lăn bột ha lăn dài rồi sau đó mình sẽ chắt dạng hạt lựu chút bột năng lên rồi mình cắt thành dạng hạt lựu là xong rồi mình để với lại trên này ha các bạn ha rồi sau khi xong tất cả mình sẽ bỏ vô tủ đông các bạn nhớ nha khi nào mình ăn thì mình lấy ra mình nấu thì bài học hôm sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách nấu chân trâu rồi tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách làm à, chân trâu thì đây là chân trâu mình làm với bột cacao thì các, bây giờ các bạn muốn làm à, chân trâu trà xanh matcha thì các bạn thay thế bột cacao bằng trà xanh matcha thì có thể bạn cho một muỗng hoặc một muỗng rưỡi tương đương từ 5g khoảng tới 10g rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo chào tất cả các bạn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu chân trâu thì cách làm như sau ở đây mình có hai loại chân trâu đây là chân trâu bài trước mình đã nắng thành phẩm ha còn đây là chân trâu đại lo ngoài mình mua về thì cách nấu thì cũng như nhau thì trước tiên mình sẽ cho hai lít nước sôi các bạn nên nhớ mình cho hai lít nước sôi ha rồi mình đổ trực tiếp cho nồi luôn rồi ở đây thì mình sẽ lựa một trong hai một là chăn trâu mình mới mua chăn trâu đài loan nhà mình nấu hai là chăn trâu ở nhà mình làm thì bây giờ tôi sẽ làm cách chăn trâu mình mua về cho các bạn coi ha rồi các bạn vừa đổ vô các bạn nhớ khuấy đều không là chăn trâu bị dính nha các bạn các bạn để đầu tiên các bạn để lửa vô riêu trước thôi nha các bạn khoảng 800 độ được rồi ba trăm chăn trâu tương đương với hai lít nước còn chăn trâu nhà làm này cách làm cũng tương tự nha các bạn rồi sau khi các bạn khuấy đều xong mình lấy nắp mình đậy lại mình nấu độ khoảng 40 phút rồi các bạn dở ra mình khuấy đều một lần nữa nha các trẻ bạn để tránh tình trạng chăn trâu dính đáy nồi nha rồi sau đó chúng ta nấu các bạn với canh giờ đúng 40 phút thì mình sẽ nhắc xuống được rồi thì lâu lâu các bạn có thể mở ra các bạn khuấy đều lên rồi khi các bạn nấu chăn trâu trong khoảng 40 phút đã chín rồi khi đã chín rồi chúng ta sẽ ủ thêm 15 phút nữa nha các bạn khi đã chín thì ta sẽ đủ 15 phút nữa rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn vô ha thì bây giờ chân trâu đã chín rồi ha các bạn ha rồi khi chân trâu đã chín rồi các bạn nhớ là ủ thêm 15 phút rồi sau khi các bạn đã ủ xong 15 phút rồi đúng không thì bây giờ mình sẽ vớt chân trâu mình ngâm với nước đá rồi mình sẽ cho nước đá vào thau rồi sau đó mình sẽ vớt chân trâu ra nha các bạn sau đó mình sẽ đổ chân trao vào chén rồi sau khi mình đã ngâm chân trâu với uh, à, chân trâu với nước lạnh xong thì bây giờ đổ chân trâu ra khay thì bây giờ mình sẽ cho nước đường rồi các bạn chế vừa bằng mặt thôi ha các bạn ha rồi mình sẽ đảo đều chân trâu lên rồi mình cho vào khoảng từ 10 cho tới 20 ml mật ong là tạo đậu bóng cho chân trâu rồi thế mình đã xong phần bên đây rồi còn đây là nước đường đen rồi mình sẽ cho vô chân trâu rồi mình cũng trộn đều lên luôn nha các bạn rồi mình cũng cho được khoảng 10ml mật ong dơ cho nó thấm cho nó bóng lên nha bóng hạt canh trầu Vậy là ta đã hướng dẫn các bạn xong cách nấu chân trâu. Hẹn gặp lại các bạn vào học tiếp theo. cả các bạn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thạch phô mai thì cách làm như sau thì mình ở đây mình sẽ dùng phô mai con bò cười rồi mình sẽ cắt phô mai vào trong khuôn đựng trước các bạn có thể cắt lớn và cắt nhỏ tùy ý các bạn ha rồi sau khi xong thì mình sẽ cho thêm 5 gram thạch dao câu cá dẻo ha sẽ 505 gram dao câu cá dẻo mình sẽ vào đây rồi mình sẽ cho 5 gram rồi tiếp tục mình cho 200 gram đường sau đó mình sẽ trộn đều trước nha các bạn rồi mình sẽ bỏ vô nồi rồi mình sẽ cho 500ml nước sôi các bạn khuấy đều lên một cái ha khuấy đều sau khi khuấy đều xong mình sẽ bắt bếp mình nấu rồi các bạn để lửa dư riêu thôi nha các bạn rồi lúc nào mình cũng khuấy hết không là tránh tình trạng bị khét rồi sau khi các bạn quậy các bạn thấy cái bột gần sệt ha, à, thấy nước vào câu sắp sệt là chúng ta sẽ ngưng nha các bạn rồi sau đó mình sẽ đổ mình tắt bếp ha mình sẽ đổ khoảng 250g da ca nha các bạn rồi sau đó mình sẽ chế vô rồi sau đó các bạn để ngay chính giữa mình đổ chảy đều luôn nha các bạn rồi sau đó mình sẽ gài lại ha rồi các bạn đè mạnh lên nha rồi cái còn lại mình sẽ tiếp tục mình sẽ làm một cái màu khác mình sẽ làm màu xanh mình sẽ cho 30 ml siro bạc hà rồi mình sẽ đổ trực tiếp vào ca luôn nha các bạn rồi mình sẽ đổ vô còn lại rồi mình sẽ tiếp tục mình sẽ làm màu xanh rồi sau đó mình để chính giữa mình đổ luôn nha các bạn các bạn đổ độ khoảng gần nửa khuôn rồi sau mình sẽ đậy lại rồi các bạn cứ đè mạnh xuống ha rồi tôi đã hoàn thành à, cách làm thạch phô mai màu trắng và màu xanh thì ở đây các bạn muốn cho màu nào thì mình sẽ cho siro theo màu ha và khi các bạn đã đổ để cho nó nguội nó mát xong các bạn bỏ vô tủ mát gặp lại các bạn vào học tiếp theo Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thạch bắp Rồi, đây là bắp chúng ta đã tách lấy hộp nha các bạn rồi trước tiên là chúng ta sẽ bỏ vô nướng các bạn ha rồi các bạn nhớ các bạn sơ chế các bạn phải giữ sạch ha rồi đây mình giữ lại sơn cái rồi mình sẽ cho từ 2 đến 4 muỗng bột năng rồi các bạn trộn đều lên sẽ cho nước sôi vô nấu nước sôi liền Nếu các bạn nào muốn bột năng mà cái lớp áo nó dày thêm thì các bạn có thể cho thêm bột năng nhiều vô nha Rồi đợi nước sôi lên là mình sẽ cho bắp vô thôi rồi sau khi mà nước sau khi nước sôi thì chúng ta sẽ đổ tất cả vô ha rồi các bạn nhớ khuấy đều để không là nó sẽ bị dính nồi nha các bạn các bạn có thể đậu khoảng trong 1-2 phút thôi ha rồi trong thời gian đó mình sẽ cho nước đá vô rồi chúng ta thấy đều một cái nữa rồi mình sẽ vớt lên nha các bạn rồi mình sẽ tắt rồi mình sẽ ngâm với nước lạnh rồi mình vừa ngâm nước lạnh xong đúng không mình đổ qua hộp lên đây liền nha các bạn ha rồi tiếp tục mình sẽ vớt hết sau khi các bạn vớt thạch ra rồi mình sẽ cho nước đường vô mình cho vừa bằng mặt thôi nha các bạn rồi sau mình sẽ đảo sơ cái đã rồi tôi đã hướng dẫn xong bạn các bài học làm thạch bắp hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mi farm muối biển gồm có bột màng sữa muối biển 25g Rồi, sau đó mình sẽ đổ trực tiếp vô nồi ha các bạn ha Rồi, mình sẽ cho 80ml nước sôi để nguội 80 ml nước sôi để nguội rồi sau mình khuấy đều lên rồi mình sẽ dùng cái máy để mình đánh lên ha rồi mình sẽ cho 50g nước đá rồi mình đổ vô trong bên này rồi mình dùng máy mình sẽ đánh lên Rồi mình sẽ cho kem béo thực vật là 20 hoặc ít nhỏ Rồi sau đó tiếp tục mình sẽ cho là kem làm bánh bay hay là pin ha 80 rồi sau đó mình đổi vô luôn ha rồi tiếp tục mình cho sữa tươi khoảng 25 hoặc 30 rồi sau đó mình dùng máy mình đánh lên các bạn ha rồi khi sữa đã được mịn là mình sẽ ngưng nha các bạn rồi sau đó mình sẽ đổ da ca ha rồi sau đó mình sẽ bỏ vô tủ lạnh ha rồi phần hướng dẫn của tôi tới đây kết thúc hẹn gặp lại các bạn vào học tiếp theo các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà sữa thành phẩm với siro Lugura cao hay gọi là siro sinh dương. Thì gồm có ở đây á, thì tôi sử dụng là Toyoni. Thì cái hãng này cái giá chai này hiện giờ trên thị trường rất là thông dụng ha. Ngoài ra bạn có thể dùng các loại các hàng khác. Rồi ngoài ra ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà sữa thành phẩm cách thứ hai là mình sẽ đổ đá trực tiếp vô luôn rồi đầu tiên mình sẽ cho đá trực tiếp vô nha các bạn ha rồi mình sẽ cho 120ml trà sữa rồi mình sẽ cho 20 siro xanh dương nha các bạn rồi sau đó mình sẽ cho một ít thịt ha và đây là thành phẩm của mình hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn pha chế trà sữa thành phẩm với siro bạc hà ha các bạn ha. Rồi ở đây mình sẽ dùng siro bạc hà tôi đi. Rồi đầu tiên mình sẽ cho đá vào ly trước. Rồi 120ml trà sữa thành phẩm mình sẽ cho 20 ml siro bạc hà rồi xem sẽ cho một ít hạt cái ống hộp rồi mình sẽ cho một cái mổ và đây là sản phẩm của mình hẹn gặp lại các bạn về bài học tiếp theo Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế trà sữa thành phẩm với bột khoai môn Cách làm như sau Rồi, mình sẽ cho 3 muỗng bột khoai môn năm mươi ml nước sôi rồi mình sẽ khuấy đều rồi mình sẽ cho tiếp tục 20ml nước đường sau đó mình sẽ cho nước đá vô ly rồi sau đó mình sẽ cho 50ml trà sữa rồi sau đó mình sẽ cho một ít thạch và một phút pudin hai mol lại các bạn vào bài học tiếp theo các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà sữa Thái Xanh Milk Farm Cách làm như sau Rồi, đầu tiên mình sẽ cho 120ml trà sữa Thái Xanh Rồi, mình sẽ đổ trực tiếp vô ly luôn nha các bạn rồi sau đó mình sẽ cho đá vô rồi sau đó mình sẽ cho miêu farm đổ trực tiếp vô luôn rồi sau đó mình sẽ dắt một chút xíu bột matcha lên và đây là sản phẩm của mình hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo cả các bạn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà mộc thì đây mình sẽ có là trà ô long hồng trà và lục trà thì trà ô long mình sẽ cho 40g còn nếu các bạn mà làm bằng hồng trà để làm trà mộc thì các bạn cho 60g còn nếu các bạn dùng lục trà để làm trà mộc thì các bạn cho 40g thì còn đối với định lượng nước thì các bạn cho 1.500ml nước rồi ở đây tôi sẽ làm là trà ô long ha rồi 40g rồi các bạn sẽ đổ trực tiếp vào bình ủ trà luôn rồi mình sẽ cho 1.500ml nước sôi mình sẽ đầy lát trà mình đổ trà lại cho các bạn rồi mình sẽ ủ độ khoảng trong 15 phút à. rồi còn nếu các bạn mà nấu hồng trà thì cũng y chang như vậy nhưng mà hồng trà mình sẽ dùng 60g nhưng nước vẫn 1.500ml nước còn nếu các bạn dùng lục trà thì các bạn chỉ dùng 40g mà thôi thì nước vẫn 1.500ml nước tất cả đều ủ trong vòng 15 phút đồng hồ rồi sau khi chúng ta đủ trà trong vòng 15 phút rồi mình sẽ lấy xác trà ra ngoài rồi sau đó mình để nắp lại để mình giữ nhiệt độ nha các bạn rồi còn đây tôi cũng đã làm xong luôn là trà đen hay gọi là hồng trà đây là lục trà rồi phần nấu trà một tới đây kết thúc hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế hồng trà Mi Farm Thì cách làm như sau, mình sẽ cho 100ml hồng trà hai mươi ml nước đường rồi sau đó mình sẽ cho đá vô trực tiếp rồi sau đó mình sẽ đổ nghi farm rồi mình sẽ cho một chút bột matcha và đây là sản phẩm của mình hẹn gặp lại các bạn vào học tiếp theo chào tất cả các bạn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu đường đen thì gồm có như sau đường nâu rồi mình sẽ cho 100 gram đường nâu nha các bạn rồi mình cho trực tiếp vào nồi luôn rồi mình cho đâu khoảng 2 muỗng ca cao mình cho 30 ml mật ong rồi mình cho 50 ml nước ha rồi sau đó mình sẽ nấu lên phải nấu trong khoảng trong vòng khoảng 5 phút nha các bạn rồi khi sôi là các bạn nhớ khuấy lên rồi sau đó xong thì mình sẽ tắt mình chế ra nha các bạn ha rồi sau đó mình sẽ đổ với ly nha các bạn Tôi đã hướng dẫn xong cách nấu đường đen. Hẹn gặp lại các bạn vào học tiếp theo. đó các bạn hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế sữa tươi đường đen trà xanh thì cách làm như sau rồi đầu tiên mình sẽ cho chăn trâu đường đen vô trước nha các bạn ha rồi mình cho đâu khoảng 50g chăn trâu đường đen hay là 50ml ha rồi sau đó mình sẽ cho một lớp đá rồi trong thời gian đó mình chờ đợi ha rồi mình sẽ đông tiếp tục 60 ml sữa tươi mười ml kem béo rồi mình đổ trực tiếp vô shaker rồi sau đó mình sẽ cho trà xanh matcha mình chế từ từ cho nó ha lon xuống từ từ thôi rồi mình sẽ cho một chút đá lên rồi, rồi cái mình cho đá vào sắc cơ để lại mình đắt mạnh tay lên rồi mình đổi sản phẩm ra nha các bạn ít chân trâu đường đen ở trên đầu rồi đâu khoảng 10 ml siro đường đen ha rồi sau đó mình sẽ trang trí một cái ống hút đây là sản phẩm của mình hẹn gặp lại các bạn vào học tiếp theo chào tất cả các bạn hôm nay tao sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế trà tắc cam vàng thì cách làm như sau rồi đầu tiên mình sẽ cho một gói trà mình sẽ cho một gói trà đào vô rồi mình sẽ cho 80ml nước sôi rồi sau đó các bạn ủ trong vòng 5 phút sau khi các bạn đã ủ trà xong rồi mình mở ra ha rồi rồi sau đó mình sẽ cho một cái tắt mình đổ vô ha rồi sau đó mình lấy cây nghiền mình sẽ nghiền các bạn nghiền nghiền ha các bạn ha các bạn nghiền nhẹ thôi nha rồi xong rồi sau đó tiếp tục mình sẽ cho 20 kg đào ba mươi ml nước đường bốn mươi ml hồng trà cái tép YOLO rồi tra chậm một ít đá rồi sau đó mình sẽ cho một ít đá rồi mình sẽ cắt một lát cam rồi mình cho tiếp tục đã vô rồi sau đó mình sẽ đổ hết toàn bộ nguyên liệu ra nha các bạn rồi mình sẽ cho một cái ống hút và đây là sản phẩm của mình hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo Chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Tấn Trung, thạc sĩ kinh tế, cử nhân lực, hiện đang là giảng viên trường Đại học Cô Tech Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo dịch vụ Âu Việt với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo thức uống, đã đào tạo được hàng ngàn học viên, là một chuyên gia tư vấn set up quán cà phê, nhà hàng, quán bar, vlog. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về khóa học pha chế tổng hợp. Thì khóa học pha chế tổng hợp sẽ giúp bạn pha chế những loại thức uống thông dụng và những kỹ năng cơ bản. Thì pha chế những thức uống thông dụng như cà phê truyền thống nước ép sinh tố trà nước tông lassi Ấn Độ soda ý và những loại thức uống thông dụng khác pha chế tổng hợp là một nghề hot hiện nay đây là một nghề dễ kiếm việc làm dễ tăng thu nhập thì với khóa học pha chế tổng hợp thì thu nhập của một người pha chế độ khoảng từ 4 triệu cho tới 5 triệu và đặc biệt hơn là dành những cho những bạn chuẩn bị khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực pha chế học xong khóa học này học viên sẽ biết là cách là set up một quầy cà phê một quầy bar biết cách xây dựng menu cách là bảo quản nguyên vật liệu mua nguyên vật liệu ở đâu sử dụng dụng cụ trong quầy bar các loại ly trong quầy bar phân biệt được cái loại thức uống không còn và thức uống có còn, nắm vững kiến thức cơ bản của pha chế Chào tất cả các bạn Hôm nay ta sẽ giới thiệu với các bạn về một món soda Ý có tên là Lusakai gồm có bách sành bure, siro sinh dương, nước chanh, bảy ấp Cách làm như sau Mình sẽ cho 30ml bách sành bure rồi mình sẽ cho một lớp đá đầu tiên mình sẽ cho tiếp tục là 15 ml siro xanh mười ml chanh tươi rồi mình sẽ đổ trực tiếp vào ly luôn mình sẽ cho thêm một lớp đá rồi mình sẽ fill up 7 up trang trí một cái hút một cây khuấy một trái cherry hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế nước ép hai tầng Thì hôm nay mình sẽ pha chế gồm có nước ép thơm và nước ép cà rốt Thì đầu tiên thơm mình sắc ra, sau đó mình bỏ vô máy ép Mình lấy nước cốt, sau đó mình tới cà rốt Mình bỏ vô máy ép, ép xong lấy nước cốt Rồi công thức này gồm như sau Nước ép thơm 50ml, cà rốt 50ml, nước đường 20ml Đầu tiên mình sẽ cho 20ml nước đường vào trước sau đó mình cho tiếp tục là cà rốt sau mình sẽ cho đá vô rồi tiếp tục mình sẽ cho nước thơm các bạn để ống hút xuống nhẹ nhẹ không nó sẽ bị lon tầng rồi mình sẽ cho thêm một cây khuấy rồi mình sẽ trang trí một lát thơm hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách cơ bản pha chế một ly lassi Thì đầu tiên một ly lassi bắt buộc là một loại trái cây độ khoảng từ 70 cho tới 100 gram Thứ hai là một hũ dao ua khoảng tương đương 60 ml Thứ ba là sữa đặc độ khoảng 30 ml Thứ tư là đường nước Thứ năm là một loại syrup theo trái cây Ví dụ bạn chọn trái cây dâu thì bạn có thể là chọn siro dâu Thứ sáu là mình bỏ tất thần tặc vào máy len Len xong xuôi hết mình đổ ra sau đó mình sẽ tớp quýt bên viên bên đầu và mình kết thúc một ly lassi hôm nay ta sẽ hướng dẫn bạn cách pha chế một ly lassi có tên là green tea lassi gồm có chuối mật ong trà matcha đường nước sữa chua sữa đặc cách làm như sau đầu tiên mình sẽ cho 70g chuối hoặc 100g chuối từ 70g đến 100g chuối sau đó mình sẽ cho 10ml mật ong rồi mình sẽ cho thêm 20 ml nước đường mình cho 30 ml sữa đặc rồi các bạn nên nhớ khi mà đổ cái nào mà có sữa đặc và nước đường thì mình đổ nước đường trước xem đổ sữa đặc vô để mình đổ vô một là cái một không có dính sữa đặc lại các bạn thấy đó sữa đặc không có dính lại ha các bạn nên nhớ sau đó xong mình cho một hũ dầu ua rồi tiếp theo mình cho một phần hai muỗng trà matcha rồi sau đó mình sẽ cho một cú đất cúc đá vào máy len rồi mình lấy nắp mình gài lại rồi sau đó mình sẽ gấp máy len lên rất bạn mình lên đều sản phẩm xong sau đó mình sẽ đổ trực tiếp ra ly rồi sau đó mình sẽ dùng whipping cream on the top các bạn lắc đều whipping cream rồi mình sẽ trang trí một lát rau húng lủi mình sẽ cho một cây khuấy kèm theo một cái ống hút hẹn gặp lại các bạn vào học buổi học tiếp theo xây dựng menu thì đối với xây dựng menu là rất cực kỳ quan trọng thì khi một khách hàng họ bước vào một quán cà phê hoặc một nhà hàng quán bar thì họ nhìn vào một menu màu sắc rất là ảnh hưởng đến nếu khi họ nhìn vào menu để họ chọn món thì khi thiết kế menu nếu mà không đẹp thì khách hàng sẽ khó chọn món thì trước tiên mình phải có một cái ý tưởng thì đối với ý tưởng thì về liên quan tới màu sắc thì màu sắc phải thích hợp với không gian quán tuyệt đối trên cái menu không nên nhiều màu quá mà cũng không nên ít màu thì mình phải cân đối theo cái không gian quán và cái trang trí đề co của quán về chất liệu của menu thì thường menu nó có rất là nhiều chất loại chất liệu như là bằng giấy gỗ nhựa menu bằng simili menu giải da thì khi các bạn đi những quán cà phê thì các bạn để ý, thì đôi khi các bạn vô những quán nó sẽ làm bằng nguyên một tờ giấy bằng gỗ bằng nhựa bằng menu bằng simili bằng menu giải da thì tùy theo cái quán cà phê thiết kế như thế nào mình sẽ lựa chọn cái chất liệu menu để thích hợp với quán cà phê và khung cảnh của quán không nhất thiết là phải làm theo menu của một quán khác để tạo menu riêng cho quán của mình không giống quán ai về kích cỡ đối với menu thì nó có nhiều loại về kích cỡ thì thường nếu các bạn dùng menu mà dạng gấp thì các bạn phải dùng 1 phần 2 giấy A4 hoặc nếu các bạn muốn thiết kế tất tần tật các loại thức uống nằm trên một trang giấy thì các bạn nên dùng menu thiết kế dạng A3 thì các bạn có thể hiện nhiều thức uống trên giấy A3 về thành phần trong một menu thì thường thành phần trong mặt menu bắt buộc là phải có cà phê truyền thống cà phê máy trà tông, nước ngọt nước ép trái cây tổng hợp sinh tố lassi yogurt soda ý cocktail rượu kem bia thuốc lá thì những thành phần này trong menu thì cỡ phông chữ thường khoảng là 30 các bạn nên nhớ rằng đây là thành phần bắt buộc trong menu phải có thì trong từng thành phần thức uống chính nên có từ 3 đến 5 loại thức uống ví dụ như là cà phê truyền thống thì các bạn có thể là cà phê đá nè cà phê sữa đá cà phê nóng cà phê ba lay như như là trà tông thì có thể trà tông chanh trà tông chanh dây trà tông sữa ví dụ như là nước ngọt như là Pepsi Coca bảy ấp vân vân thì mỗi loại thức uống đều phải có hình minh họa nếu không có hình minh họa thì khách hàng sẽ khó mà chọn được sản phẩm như ý của mình ngoài có hình ảnh minh họa thì trong từng cái hình ảnh các bạn nên ghi rõ là thành phần thức uống trong đó luôn để cho khách hàng biết cái loại thức uống trong đó nó có những thành phần gì khi khách hàng kêu ra thì phải giống như ý mình đã biết rõ thành phần trong đó phong chữ cỡ 16 về giá thức uống muốn xây dựng được giá thức uống trước tiên phải xem giá thực tế của nguyên liệu nhập vào ví dụ như chẳng hạn bữa nay bạn nhập một ký cam một ký sòi hay là một ký cà rốt giá bao nhiêu các bạn phải biết rồi từ đó mình sẽ thống nhất cho ra được một loại giá cách thứ hai tiếp tục định lượng của ly chứa thức uống thì trong mỗi loại ly chứa thức uống hoặc thành phần thức uống và từng loại thức uống nó sẽ có một cái định lượng riêng ví dụ như là nước ép cam thì độ khoảng là 120 ml trong khi là nước ép dưa hấu có thể là 90 ml hoặc sinh tố Sabuche chỉ có 60ml thì từ đó mình sẽ cho một cái định lượng riêng giá thuê mặt bằng thì phải coi giá thuê mặt bằng ở đó là bao nhiêu tiền tiền lương nhân viên hàng tháng bao nhiêu giá của những đối thủ xung quanh trong bán kính khoảng 1 km đây là rất quan trọng đối với gì giá của đối thủ tuyệt đối các bạn nên phải đi tham quan những quán cà phê xung quanh trong vòng 1 km không nên đi xa quá nếu các bạn mà đi xa quá thì cái giá sẽ không chính xác sau khi mình tham khảo các đối thủ xong thì kết hợp những gì ở trên mình sẽ cho ra một cái gọi giá thích hợp kèm theo các bạn muốn lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ làm được cái giá menu xin hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo